cường nội địa Nhật hiệu bếp là Paloma model của bếp là S87K đây là nội thất của bếp đây bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2018 nè đây là bếp nướng có mâm hứng và vỉ nướng này bằng inox này đúng không mình xài hết pin nó mình ghi với chuột sạc cái đó sạc luôn không có nổi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 thì khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trên cái viên pin này để các bạn dễ phân biệt và khi lắp vào bếp để sử dụng thì các bạn sẽ quay cái dấu cộng nè là cái hướng cực dương hướng ra phía bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin này nếu mà các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động đây cả hai bếp ấy, nó đã có cái nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại cho dù cái cần gạt ga nè đang ở vị trí là lớn nhất nhiệt độ của bếp bên phải hiện giờ là 220 còn bếp bên trái hai trăm rưỡi tùy theo vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau <coughs> còn khi nướng thì các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hứng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước nó bốc lên cũng sẽ làm mềm được cái thực phẩm ta nướng nó không có bị khô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 nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được thì như bếp này các bạn gắn á, thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt ở vị trí bên học pin này thì khi mà sử dụng á, các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này thì sẽ bật cái tính năng rang đó lên còn khi mà các bạn à, không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải tính năng rang đó sẽ tắt đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp á, thì nó có thêm cái nút 3 giây nó nằm ở phía bên trái hoặc là bên phải này á thì nó cũng sẽ chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến nó lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ rất là bất tiện khi mà nhiệt độ đến cái điểm khóa ga thì khi các bạn gắn xốp sẽ gắn vào tích hợp vào cái nút 3 giây đó đây, bếp đã khóa ga rồi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 khi nào mà nhịp đánh lửa chậm là pin nó đã yếu rồi thì các bạn sẽ cắm sạc vào ở cái đầu chờ bên hông bếp này đây các bạn cắm vào rồi mình sẽ cắm vào ổ điện để sạc pin khi mà cái đèn ở trên cái cục sạc này nè nó từ màu đỏ nó chuyển sang màu xanh là pin nó đã đầy thì các bạn có thể tháo sạc này ra cất đi các bạn tránh gắn cái cục sạc này liên tục vào bếp như vậy để sử dụng thì nếu mà các bạn cắm suốt như vậy thì cái viên pin này nè nó sẽ giảm tuổi thọ đi thay vì ta có thể sử dụng được 2 đến 3 năm mà không cần phải thay pin mới